بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا chừng نمني تبا tôi تبا نواسخ الابتداء نواسخ الابتداء tôi bài كان وأخواتها inna wa akhwatuha zanna wa akhwatuha chừng kana wa akhwatuha thì bài lo nhớ chừng inna wa akhwatuha thì tục bung tục bài chừng làm đấy thì bài to nó cái قال مصنف رحمه الله تعالى حكم إن وأخواتها إذا اتصلت بما الزائدة وتتصل مع الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها nahwu innamallahu ilahu wahid wa qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid chứng uh, ờ, bab hukum inna wa akhwatiha idza ittasalat bima azzaida inna wa akhwatuha hai phía này ma zaida tâm mơ ma thì ngọn nhu chừng hukum nhiều bơ vợ <clears throat> nhá mà là inna wa akhaw inna anna anh ka anna lakinna la alla laita năm huruf ni happy lay ma za dạ ita tamau thì ngọn nhu mai ô thơ là inna thì phải inna ma anna anna ma ờ, ka anna ka anna ma lakinna lakinna ma laita laita ma la Allah la Allah ma chừng happy lay ma này con yêu lay ma za dạ ta, à, chừng happy lay ma za dạ ita tamau mai học công nhiều vợ vợ này và tattasilu ma azza ita بهذه الأحرف بهذه الأحرف أي الأحرف الستة نعم قهنا يا بهذه الأحرف الأحرف الستة نه الأحرف الستة أوكي نعم قهنا نه فيبتلو عملها apabila ke ma tamu mazai ta tamu ma chứng fayabtulu amaluha chứng amal yubih amal ya. Ô ta họ chỉ gạ là uh, زيت زيتون زيتان إن إن إن زيتان قائم này tức là inna wa akhawatuha nan tadfa isim wa wa tansib al khabar inna zaitan qaiman ha qaimun à, tansib isim wa, wa tadfa khabar mluk chừng inna wa akhawatuha nan nhunasab isim tan nyurufu khabar bà Yaka intibale inna zaitan qaimun. Anna zaitan qaimun là cái đọc pin nó nó chứng nhu na sắp isim rồi phật hợp hợp biết là ma ta mơ mài ô ta ma ta mơ mài thế là inna ma nì inna ma tệ ba inna ma zaitan qaimun chứng bó đấy wa tattasil azzaidah bihazil ahruf fayabtulu amuluha habile matema jeung amali talnya nih jeung amali talnya jeng nyurucu nau jumlah asalnya jumlah ke ah jumlah mubtada khabar nyeptalnya mkanina habile ka ma ka temu mai ya o tibale inna zaidan ni utaha inna zaidan qaimun nih ce ni isim inna isim inna jadi khabar inna Rona telau meng jumlah ha telau meng inna wa akhwatuha akhwatuha tamu mai ni telau inna wa akhwatuha tamu mai ni chừng ní mubtada khabar nah chừng khi là inna zaidan qaimun ha bilema tamu mai nhục tal amal yu chừng thì hút thì hút ek lại inna zaidan qaimun no thì hút ek lại inna ma zaidan co imun ổ chừng trông như này do lại mà mơ mà dạy ta mơ mát ta gì chứng từ Arab e như ngay với vợ rujuk na là asal ni cái do lại là từ tập nawasi ibtida ni ni nawasi ibtida này, in na wa akhwatuha na wa akhwatuha zanna wa akhwatuha này, asal là như na mutbata khabar zaitun qaimun ok nana chừng hợp tiếng này tâm tầm nawasi tầm má nhung ạ phải upa hukum nhung jeng hợp lại tal ya en nama en na ni ma ma như tal ya jeng như rujuk rồi erok này erop thế một khabar bu ni yo asal jumlahnya mubtada khabar nah binan khala enam nah tasima, tattasima tasiluma tattasilu ma azzaita bi hadhihi tulu amaluha amaluki ini ha ha ni amaluha ah wa aja akhwa amal na wa akhwatuha nahwu innamallahu ilahu wahid innamallahu ilahu wahid thì xa misal untuk inna aja nih bisa nih inna ini boleh innama innamallahu oke okay, innamallahu ilahu wahid nah, à, ilahu wahid nih innama aja nih Allahu ilahun chứng cái này từ lại hay là in ma tâm mái Italia để Arab lại gì vậy Allah này lafz jalalah này mubtada thì này khabar vot Pernama innama ni ulama lainnya ya Arab lainnya ni innama ni kafah wa makfufah wa makfufah kafah wa makfufah hakik mana kafah ni mani'ah hakik mana makfufah ni mamnu'ah maknanya innama này. Arab như là cao phá và mặc phù phở cao ma này con yêu cao phá này ma như ta mơ mái đừng nhục khả nhục khả amal inna olehnya nó yêu lại cao rồi lo nào inna này này inna này người yêu là cái mặc phù phở mà nãy như mà này ism fa'al này ism maf'ul mà này nhục khả inna inna này chừng chừng chừng cao phá này untuk ma này Robak fufah ni isim maf'ul untuk inna ni. Chừng kafah ni mana mani á. Ờ, mặc Makfufah mamnu'ah. À. Chừng inna ma nó như là uh, kafah và mặc makfufah. nào, Allah ni mubtada ilahun khabar. Hmm. Ô ta họ cái gai mong cột án như là jumlah ni hâu hau neo. Sao là hâu là nhiều giáo hau o ni. Allahu ilahun wahid ô ta họ ni hâu o. Allah mubtada nè khabar. nè Jahla kagay mong Quran te en utaha kon jahla inna inna allaha. Ha. À, ilahun. Okay? Jahla ma tamu ma inna ma Allahu chừng nghiệp tal amal này. Nah, coba ya nah. Chừng chừng hasa. Oke, okay, hasa aja. Titua. Innama titua Wa qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dan ini misal untuk innama ini teman tengok jumlah ismiyah. Nih Allahu ilahun jumlah ismiyah. Dan ini misal untuk oke okay, innama teman tengok jumlah fi'liyah. Nah, dan mana? Kaya lah inna ni nyuni ni untuk jumlah ismiyah men khasah bi jumlah ismiyah men. như hũ ek thì mơ ta mơ từ ngọ phẹt đi ra chừng ồ hai biến lại mà tâm mơ mái tâm mơ chừng gì cái hũ ek lại enna cha a dày tuần chừng ồ ờ enna má chừng ô ta thì là mi sáng mi sáng ba chừng năm cái ô ta thì là ờ enna co má dày tuần chừng ồ ta biết enna má bớt tâm mơ chừng giờ thì enna má co má dày tuần enna má dày tuần co imun Dengan cuma yo ke jeng cek ma mai cek the ma mai tengok inna ni untuk ke untuk bagai kan yo temu tengok jumlah ismiyah hai temu tengok jumlah fi'liyah hai. Mơ hồ tông tua ya le ma temu ma au inna ni khoi untuk jumlah ismiyah men. Nah tiếng ốc biết ni misal pautan ke cek innamallahu ilahu wahid jeng inna ma ni temu tengok jumlah ismiyah. Pini qul innama yuha ilayya. Inna ma temu tengok jumlah à, chừng tông thua thua in à, phía ni ni à, mà mà chừng mà về cà pha anh amali hà về khá am hà như vậy ok chừng misal tisab rồi ờ, ya hmm, misal tisab rồi ya titua thì cái này này dituhanake ka'annama ini. Ka'annama. Ka'annama. Ka'annama zaitun qa'imun. Misal ka'annama ka'annama ờ eh, từ cái này cả ka'anna này. Zaitun yêu là zaitun qa'imun. Arab chúng juga zaitun qa'imun. Zaid mubtada. Qa'im khabar. Asal jumlahnya. Jahlaka anna Kaanna Kaanna zaitan Ko imun Nói nó đi Chừng ni chừng isem Kaanna co em ít chừng khá bớt Kaanna vợ Lo hai biến là ma tâm mơ mài Nì ma tâm mơ mài Bây giờ có một ghép bây giờ bộ ma tâm mơ mái Vậy là Kaanna má Chứng pha mặc phù pha vậy Giờ là Arab chứng yêu là Kaanna má đấy giam cái này chỉ yêu là kafa ka annama này ka annama này erau là yêu kafa wa makfufa yani mani'a wa mamnu'a ok chứng z erau thì mubtada wa coi mới chữ khabar wa à, chứng coi ta như hasan như happy là như pal ya như rujuk nào sẽ jumlah asal ya wa thì cloud ở cái này là là cái nama ấy ừ lakin nama nih lakin nama jangan kayak asal jumlahnya zaitun qaimun mubtada khabar have you like lakin temu mai lakin zaitan qaimun chừng ni chừng isim lakin ni khabar lakin have you ma temu mai ni lakin nama temu mai chừng al amalia chừng rujuk namun jumlah asalnya i'rab lại mubtada ni zaitun mubtada có ai món nó chừng khá vợt vợ ok ờ, tipa la allama tipa la allama ok thứ trai nhau công là jumlah trai một ta khabar zaitun qaimun chừng hạp lại là allama là alla zaitan zaitun qaimun cái một ta khabar là allama tại zaitan qaimun chừng isim là alla có em khập vật là Allah à biến lên ma tâm mơ mai là Allah ma biến lên tâm mơ mai chừng này đấy và tal amalia là nên chừng vậy asal jumlah tới bữa chừng mubtada khabar zaitun mubtada khập khabar chừng là Allah này tông pi này hay biến ma tâm mơ mai yêu rồi kafa và makfufa kafa và makfufa illa layta thì mơ inna Anna playa Anna jawab ah Anna Anna cao kì à, Anna à, tọa thầy ra Anna tỏa tay thì ba thì là mứ ok, à, cái lay tà này lay tà này lay tà bọn này bỏ tạp gọi là illa lay tà tông pi cái này là inna inna ka annama lakinnama la allama lay mà mana tong pa hầu horo ni hafi na ma tamamai kafah makfufah ya batal amal ya illa laita leklen melainkan ta laita men fayajuzu fiha al a'mal wal ihmal okay khen a'mal e, ka hou khen ihmal ka hou khen amal nyu ka hou khen amal o ka hou gai nahbu laita ma zaitan qaimun bi nasbi zaitin wa raf'ihi nasab zaitan ihi tôi gặp misal tôi máy laita la fayajuju fiha fiha fi laitan al i'mal i'mal dia ke tela jumlah asalnya zaitun qaimun mubtada khabar zait mubtada qaimun khabar habis laita temu mai ni laita temu mai chừng laita zaitan qaimun chừng zaitan ism laita qaimun khabar laita vợ chừng gia lại ma temu mai man tu ma lay ta ma dày tan co e mon e ma co hồ giờ chu tu phi hal e ko co hồ nó wa e ma co ya bao ya la e ma lay ta lay ta ko dày tun co à, co e mon ok tên nữa nè à. chừng lay ta pi mặc sốt là وإلا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال نحو ليت زيتان قائم بنصب زيت ورفعه ورفع زيت này con mới sao thì gạn cái này này tập bên như trông cậu như pi lấy như trông cậu như pi lấy giờ là chỉ error với trông cậu pi lấy nè giờ là error với trông cậu pi lấy pi này hả à pi này chỉ error là pi lấy ta mà nè. trông trông trông đó nè sebab mani habi le te nyo amal erap gai mani ye ni chừng lay ta ma ni te erap le lay ta ma pi ni ni sebab nyo to amal je kong ni to amal je kong hmm erap je pel ờ, <clears throat> ma zaita je kong ye nei ke yo nyo ma zaita ni ni bo ma ni ni thì là ma zaita ma ni à zaita je kong ye to à. nào zaita ờ, ni isim isim laita qaiman khabar ta. trong gạo et ma pini dài ta việc ấy chừng ma pini với yêu ma cái vấn bên ini ma pini ni kafa và makfufa hiện này ma pini ni yêu lệ kafa và pha. Arab cái trong gạo và makfufa Arab zaitun mubtada qaimun khabar pini ni ma dài ta nó zaitun ni isim laita isim laita qaim ni Harvard later ជើងអេរ៉ុបក៏ឆុងជើងម៉ាក៏ឆុងដែរច្បាស់មែនណាពីណាណាអូខេជើងស្លាស់ទៅ fifth tafsir inna wa anna wa ka annama wa la OK. okay. tafsir tah inna wa akhwatuha là năm tapi tafsir này ba mình cái do là hô ta ba này hô nun to cái chung nhau inna anna ka anna la kinna chừng trem ta tua thì sao yêu tashdid Tisa tasdid inna wa akhawatuha. Jadi tasdid juga ini inna anna uh, eh, ka'anna uh, ah, lakinna. Khu da pa của gốc này chúng ta tafif cái giao lên ba của gốc này huruf này công như là nôn tội chung nhung là Allah hầu hầu nôn này, lay ta hầu này. chúng yêu tasdid sắp tu như này inna anna ka'anna lakin lakinna ah, ridho'il takhfif takhfif terdapat enam ini takhfif ni tashdid terdapat roh yang kan ini chừng takhfif terdapat in in và an ka an này ka an takhfif ni lakin nih lakin phần tài phải takhfif ni và hô sập nih này con yêu lại Qat, uh, eh, takhfif inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa tukhaffaf inna al maqsurah hãy biến eh, lên cái mm, này hãy biến lên tashdid inna thôi lại amal nhỉ inna zaitan qa'imun nhỉ vậy thì takhfif không có như to amal cái ồ bị khen lại nan và và tukhaffaf inna al maqsurah hãy biến lên gang gang bà in gang bà inna ó giờ phải fayaksut ehmaluha mà eh, amal ha maknanya bilang ihmal lujing hu amalul lujing hu ờ, amalul lujing uh, misalnya utaha inna inna zaitan qaimun kahu rồi khen bà lệ in in na ở in mình in zaitun qaimun kahu khen ehmal kau ehmal kau bạn ya kau pula lagi thayuk sot ehmalu hà này, cho nên lu chiền cho nên lu chiền à cho nên kỵ chiền hầu cho khảo tôi biết kỵ chiền tức là in dày thần có em môn có hậu in dày tuấn có em môn có tôi biết cho nên lu chiền em mà lu họ, niết ờ, na vô câu li ta là in in kullu nafsin lama alaiha hafid in này này in nhiều nhiều khi là Arab nè in này in Arab nhiều khi mukhaffafa min as-sakilah nhiều khi mukhaffafa min as-sakilah này mai mừng in na nè in này nè in lo lo lo lo khan in cái lào nè in từ cái này thì sao in nafiyah in satya en saga ni kong en deba ni mukaffafa minas sakilah ni nyelu en lo na jeng en bini mukaffafa minas sakilah minas sakilah minas sakilah la amala laha la amala laha manahu amal oh jeng en en ni er ya, era er, er, er, er, kullu ni ជំងប់តតាធម្មតាណាតែយកញូហូអាម៉ាឡយជំងប់តតាខបរយពលមប់តតាណាពលមប់តតាណាប់សិនហូវហូមតាណាប់សិនមតាហ្វុនអ៊ីឡៃណាឡាយូឡាមអ៊ីបតិតាមីមនេះមីម៉ូស៊ូលរបស់ណាហាហ្វីនេះខបរមប់តតានេះសំខាន់នេះឡៃពីនេះហូអាម៉ាឡយឡៃអាម៉ាល់បាអ៊ិនគុលឡាននេះតែណាយ៉ាងកានេះនេះបងនេះ Yahle pa in zaitun qa'imun ni in kullu yuna. Yahle amal je pa in zaitan pini je pa inna kulla je nè nên eh mà liền này đến đó ok vào vâng nào và ờ, yakellu emaluha này emaluha này yakellu từ làm cái này này qalil emaluha này in dày tan cõi một cây chế in dày tun cõi một nah vô câu lihi ta là và in kullan lama la yuwaffiyannahum mkani jeba ing kullu bere hmm. ding in ihmalnya eh nah amalnya nih ini amalnya nih ihmalnya eh, nih in kullan ding jela in mukhaffafah min sakila ta'mal oke Allah ke tansib isim wa tarfa khabar behole la amala laha ona oh, ya, <laughs> pilih lain tansib tansib isim ah tansib isim wa tarfa khabar tansib isim ok. Uh, wa tarfa al khabar okay. Hmm, nan ya. Jeng in mukhaffafah min tsakila tadfa isim tansib isim wa tadfa khabar. Kullan ni isim in nào. Rồi nó làm như làm ít mà ibtida ma ni ma mausul khabar in. À, coba hina. Fi qiraa'ah man khaffafa inna wa lamma. Fa in khaf mufaffafa huwa nào không phải lama không phải lama nữa làm ayat surah kani cái surah kia surah taurik gì in kullu nafsil lamma qiraah không thể tập lại nó nè lamma tapi qiraah ini phải lama à, phải lama nhưng mà là gai chứ vậy lama ừ. chứng bao nhiêu lại phi qiraah man khaffafa inna thì phải in kulla rồi nó lama thì phải lama phải phải lama bao nhiêu lama này chỉ lấy phải lâm má như chừng Ai Cập gai chừng pin như Ai Cập ta nói chừng giờ đơn đây thôi vậy ờ chừng ờ rồi giờ và tal zam alam fi khabariha in uhmilat ni tôm ya inna thọ men này và tal zam lam phi khabariha lam này làm cái làm nó yêu làm ibtida saya yêu là làm làm à, al ibtida ataupun lam muzahlaqah al muzahlaqah tuangan yêu muzah muzahlaqah kau yêu làm ibtida kau làm ini maksud lam ibtida atau lam muzahlaqah wa talzam fi khabariha in uhmilat okay Trai hai tiếng là tờ bài E'mal Tờ là Inna Zaitan Qa'imun E'mal Hữu chị làm không chứ chị làm không gia lai tuyệt vời eh eh mal in dày tốn co y muốn và chết chị làm bốn anh và tân giờ muốn làm phi khabari ha bố khabari ha co em này này co em này à dạ chị làm ít thì thà pini, dạ ok à cái kayo lại thầy ta chung là ta cái này sai thầy mình ta en cái này nè thầy lại en ta tôm cái này <laughs> en nafiyah en satia tao nhầm môi chung là phải liyah mà tìm ra en nafiyah không en cái à mà en một khắp pháp à à thế này nè happy lấy thầy ta en dày tốn co em này nè nhầm lụ en này cái en lấy một khắp pháp em lấy nafiyah này tem ghé nhầm lụ khảo nhủ thao lại bị ni mà na em như về mà na ma ô thao ma dày tuần co emon à tôi ma dày tuần co emon ô thao in ni nhẹ nhẹ tìm an về mà na tông thua tuần mà na ma ô thao ma dày tuần co emon dệt hồ từng ông thao em dày tuần co emon dệt hồ từng ông thao tem ghé chừng tòa ni nhầm lụ khảo như này cho chúng la ni chúng la ngõ chúng la xa cho nên nhầm lụ khảo nhủ yên em lụ chúng la cái chúm jumlah isbat Hanafi nhầm lộ isbat Hanafi này thao trở lại Hanafi trở lại isbat ô giáo cậu này cái do từ phải in huruf musabbah bị lấy sa in la la la la ta la ma la ta in in nè nè in in nafiya đó musabbah bị bị lấy sa nè nhầm lộ tua in đi chỉ có tới nước này nước này isbat nafi nước này cái bờ á ừ, chạy làm mày cầm làm như mày vì này cầm làm này ni thế ve enna zaitun là có em biến đi thôi lại ispadia thế đấy hai biến lên bao nhiêu này em giấy bao gạ này em giấy tôn có em on biến đi em đi về mình là mai ma giấy tôn có em on nhé nào nên á chừng đó chừng ai ra bao nhiêu chồng cậu em ấy yêu em cái na phi ya, à, bao cái giờ là ai ra biến đi yêu em cái ham cái này vẫn vào cái à một học pha mình là kỳ là itu la amalalaha ah la amalalaha ya à, ya la amalalaha la amalalaha tiếng bom in vô cậu biết tao biết mà nãy thông thật tiếng à. chỉ phải ta cái đây là cái thao coi ta này ông này nạ thao bằng đó Okay, pinanya kau ni lah nan. Uh, wat ni pini le watal zamul lam fi khabariha khabar ke ni khabar in مخففهن إذا أهملت أبيله عمل on ini أهملت chạy chạy làm thì đi in giày tuấn co imon dập vào chữ chạy làm ôi mày làm những chuyện giày tuấn một tờ ta làm yêu làm ít tí ta co imon cover thầm nè wa iza kufifat anna ba kia e ma luha tôi mới thông thì anna vậy wa iza cái kufifat anna baqiya i'maluha wujuban dek bina masyarakat taklip bina sid baqiya i'maluha wujuban mu ya wujuban mu ya baqiya i'maluha wujuban bakila eh, baqiya ekmaluha wujuban wujuban ha walakin wujubannya entah walakin gak ni. oke okay turun nasib ke loh anna ya ini doan ya doan wa iza kufifat anna baqiya i'maluha ta'liq bini wujuban walakin wujub ini ya, nan wujub tole ini ya, nan nan sebab amal walakin yajib diserat disa. Ah, tidak syarat disa, yajib Yajib ki ayyakun Tisa yajib ayyakun ismuha nan Ikmaluha ka Yajib ikmaluha ka Wutaha Tức là Ăn này này Anna Zaitan Qaimun này Ăn này như tội nào Mình tôi bị chép misal cho năng tăng mình Ăn này thầm nào như tội awal jumlah Tội awal jumlah à. chứ enna ya Chứ ngạc misal bị senang pang mình Khelap ini ăn à, ăn và ăn ăn dày thần coi một nếp nghĩa con phải là vậy giờ khúc phi phật ăn ăn ná thì phải ăn bận tái và cái em mà lu hà vu chu bần mình ăn dày thần coi một không phải lại dày tuần coi một nhiều nhiều nhiều en na chừng ồ nhiều en chừng ồ và là kinh tôi biết kia một chép cái ya chép ayakun ismuha ismu anna nan tomi rosani Disa nyun i'mal disa i'mal ya. Syarat disa wajib emalia, ya. Wujubul i'mal. Syarat di dituanyu jib amal dituanyu yajib ayakun ismahanan ismu innanan domirus rusak. domirus rusak ni. Nanti domirus rusak ni jangan dikhan kan tua. Wa ayyakun mahzufan. Kin domir rusak kan ini mahzuf kan. Cloud kemudian cả, mahzuf uh, tiklau tipanya wajib ayakun khabaruha jumlah kan wajib ay yakuna khabaruha oke chung jumlah jumlah ah, jumlah fi'liyah au ismiya okay. ini syaratnya nih syarat klaus syarat wujub amalnya uh, ờ, ismohana tumirsa mahzuha tumirsa nan belum yajib ayakun khabaruhana jumlah nih khabaru jumlah makanya ini cuma iya nah bằng sa in anna zaidan qaimun wujub amali ni isim wujub wujub amalnya nah dan mana Ah, bujuk aman. Ismuha dhamiru sa'aki dhamiru sa' nih. Eh, sa' nih bimana amru, bimana alhalu halu bimana al-qadiyah, bimana al-maudu. Ha, sa' nu nih, banani nih. Họ từ bài Quran kita tôi po Wa annahu lamma qama Abdullah Allah lai wa annahu. ah wa annahu lamma qama Abdullah nih. nih anho nih hai pia pia nhau nih hai như tổ nih xạ như aja nih hakir xạ, vụ het gừng gào màu thụ được đấy bên ấy lang là spiệt bịa nhau chứ on là trong này tại con a tổ mít xạ bên ấy là spiệt bịa nhau chứ on spiệt bịa gừng gáo nhu spiệt bịa như nào nhỉ à spiệt bịa hà liêu thì tao công co mà ập từ lò được đấy thế là spiệt bịa nhau nên nam ông lại. ទោះនេះបងចឹងហូនេះពីនេះនេះអសៈនុយនេះលំកូតអាលូនេះអសៈនុអោអលអមរុអលហាលូយកក្រាមកនេះហាទៅណាអណាណាចឹង wujub amalnya ayakun ismuha dhamiru sa'ya mahzuh ka khazaf la ka projective ayakun khabaruha jumlah ka utahani anna zaitan qa'imun asalnya à, ni ni annahu ni ni alimtu utahale alimtu annahu ni ni hu ni to mit sa pini annahu pini annahu pini yattaqid hu pini annahu ni ni alimtu annahu zaitun qaimun thế này chừng Arab lại ăn à, huruf ke huruf taukid ni ya à. ha mukhaffafa min as-sakila haune ke ni tamit sa ni mahzu ni tamit sa mahzu ni isim in anna ya ni isim an tanya bokhabatnya ke jumlah ni jumlah mubtada khabar ni ni i'rab di mubtada zaidun mubtada ni khabar jumlah mubtada mubtada khabar fi mahalli raf khabar an Tena ho, tena tuan. Pini ye kong le jumlah wajib aja kong jumlah ismiyahnya nih. Alim tu an zaitun qaim. Hả? Chừng này mubtada, chừng này khabar. An mukhaffafa min tsakilah, bo isimnya kaya takdir, domir, huwa pini, huwa pini. Nih. Nih, annahu alim tu annahu nih ni chừng hầu ni isem ke isem an dan ni nak pemasuh ke sebut yang wajib hazaf mangnya ini Tahu? Okey, nan nan jumlah ismiyah. Tem jeung jumlah fi'liyah pa otak dia kelak. Ya nah. Otak nak kelak ya. Jumlah fi'liyah. này bini ya con này là cái gì này chỉ wajib ayakun khabaruha khabaru an makhaffafana jumlah nahwa alima an sakunu an này nó hoken an cái nó an luga cái là an nawas nawasib ya cái an lan izan kai thì bây an này nó hoken an nó nè an này mà khà pha pha mình sakila mình lộ chuồn này giờ là an nawasib nói an sayakuna ya an nu này chừng an này mà khà pha pha mình sakila mình này nè Ờ, alima an sayakunu này này. này. Alima an sayakunu với cái nào này. Sayakunu này này. Trên tắc thế nó cái ăn nhưng mà khắp pháp mình sakila như thế. Nhu tổ miết sạ bên đây bù chu bần mà giúp này ăn là hù. Này. Này này tổ miết này. Isem cái isem ăn rồi cái. Rồi jumlah sayakuni fi mahalli raf khabar an. Kan eh? Ha jeung ibarat tab cebahnya ni. Okey, salah. إذا خففت كأن Ờ. Những takfif bằng cả và idza kuffifat ka anna. Ok, ya là ka anna wa. Wa idza kuffifat ka anna baqiya i'maluha aidan. Wa yajuzu hasfu ismiha. isim yunan to mit sam kaninan wa zikruhu khen spot kahu khen hazaf kahu gai ha ờ, ha ờ. giao cá siir kala ni ka an tan, ta tu ila warikis salam ini ka an ka an mukhaffafah ini ka an zabya zabya này tam yêu vô hai nhâm thao ừ, tạ tu ila wariki ila wariki assalam mananya seolah yo hanan nyu ki to bưng là cái dao ni phun to là bằng cái bằng là po là cái dao nó nè dạ. nhìn về gần tasbih về gần kemai men seolah lah kemai nan nyu về gần xem như ka yo rồi như to ngư có bưng cái bưng <laughs> bằng là cái dao nè theo cái về gần mình nào thì về gần nào mình phải đi gia này này gồm kan job yatan ni nih right gom ge nih job yatan nih bini wa baqiya a'maluha aidan wa yajuz hasbu ismiha wa zikruhu wa zikruhu ini nih nih wa zikruhu ini kan gia yatan amal to ke to baqiya a'malah Rohna isim này nih put này ismu isim ke isim kaan ni nih Đúng đấy. Chừng này này này ni, là này này fi ke, raf khabar ka'an fi mahalli raf khabar ka'an dan ini nah chúng ta đi vào tabriya yatun ka'an dập yatun eh malnya nih zop ya ton nih phải ya yatun thì dập dẹp tốn chứng em mà lên đi em mà chứng tắc thì để vợ ní ní thao lại cái ờ, cá ăn nhé ní cá ăn pin đi vào cá ăn cá ăn dập dẹp tốn dập dẹp tốn số ulah ulah nhau vô tắc thì là cái cá ăn dập dẹp tan ní cá ăn hà ní ní ní công yêu tôi biết sạ mà dù ní cá ăn hà dập dẹp dẹp cái dập dẹp tốn chúng ai rạp có nghĩ xem cán ní khá bớt cán tapi hasa này maskut hasa hasa này maskut hasa mahzuf ni zob jatan ni maskut à, bo ni isim akaan maskut uh, plus nó zob jatan ni kaan naha ha này kamit ha này mahzuf pi ni con potak với lại và ba cái ya e ma lu ha e ma lu kaan api la iza kufifat wa ya chu hasfu ismiha wa sebut isim kahau dọc gia tăng ka ho lo na khen khen ke ha za isem ka ho ke wa ya chui hasmo isme ha ka ho wa zikruhu ka ho we pi này này, này ha ha za ya này, ka ăn dọc gia ton này ha za ya này, lo ka ăn dọc gia tan này put ya này, ok, cái cái uh, à, وإذا خففت لكن وجب إعماله إحمالها ừ, ok خففت خففت خففت tại sắp tua có phi phát nó cái bài hù hù hù خففت إن ولا إن ولا تشديد ولا إن صح wa idza khuffifat lakin wajaba ihmaluha mang ya enten jumhur melingkan hasa haga cái mà mà lại là là lệ ẹ màn chừng về hôm nhật thì la hơn á tới hôm nhật thì lao chừng la kinh này asham số ô tô trở lại asham số to li aton to li aton asham số to li a một từ ta khabar pronoun lakinna giờ lại từ bài tashdid này lakinna lakinnal mataru nazilun ok ni nak naru ni jijin ni isim lakin khabar lakin bài musad musaddadah nana ô oh, ta thì bài musaddadah ô oh, mukhaffafah này con chỉ là bài idza khuffifat in lakin khuffifat này ashamsu taliatun jauh ya kau tapi baik bani bini tiba lakin ini lakin lakin al motoru jauh ya kau nazilun jengke eh? bini ini di era isim in lakin matari lakin isim lakin nazilun nih isim ha, khabar lakin ya, ya. lakin matara <laughs> tun luk tun ah lakin matara tun لكن à, المطر ni ma liên này chừng ni yêu isim là kén na dân lực học là kén giờ phải tập bài giờ này tập bài là kén ataupun tập bài cam là kenel tại tay ataupun tập bài cam spot như vậy cam là kén al mataru nazilun chừng na tôi nói Arab như cái pini pini thay isim là kén nhá pini Arab như cái vợ à mubtada khabar habis ini talanya nam nyana kaidah asal mubtada khabar vợ tình chúng tenes jeung misalnya kau hasanan ihmal hasanan ihmal wa jib ihmal bang yen habi lai à, à, habi lai pa takhfif ku sabtu mong tôm nhớ mong sum nan ok phải xích cơ ok là allati li nafyin jins thầy giá lại thầy phải mừng làm mà thầy tổ tổ vào chỗ này là nó là là thì phải lo nó huruf musabbahah bilaisa nó lá la tá ma in chừng là nó từ bài rồi giờ là nó yêu lệ là là anh lệ nó li nafyil wahda là nó nó cũng như nafi ta hà gàng mình là cũng như bài một huruf musabbahah bilaisa này là ờ, ma là ta in nó nhu nhu cái nhu nafi ta hà sa mình tên là thôi nữa ô ta lệ thì lệ la ro chú luôn ha thì luôn thì la la không nắn thì lệ la la ro chú luôn la ro chú luôn ha thì luôn nè thì na phi ta hà gang mất nè ô cái này hà gang hôm mai ô na phi ta hà gang mất nè ní yêu lệ la na phi lên vah vah ta nè này la ní la la na phi lên vah ta Tengok chừng làm nên cái bà từ thái đấy là Allah ti li naf dân chín nhà na phi tục pi họ dạ, là ờ, <laughs> phi tục pi bằng gì ờ. dạ, ừ. bao nhiêu li naf dân chín thì tông pi bằng xa là cay bằng gì ờ. giờ là pi này giờ là từ thái đấy là ro chủ lá la ro chủ lá hà ti rốn chừng nhà na phi tông pi bằng gì tông pi bằng xa là cay đi dệt so le kho lên Sulaiman Muhammad tengpih kalimah domla jinsi bangsa lekai ini mai au tengpih nah nah tiba la ilaha illallah nah nafi tengpih mong ya oh, nafi pro isbat la ilaha illallah oh, tengpih tengpih ho pao oh. ចឹងគេបើចាប់ដើមបាយឡាអលឡាទីលីណាលីណាហ្យិនជីនសផុសលុនវ៉ាអាំម៉ាឡា này amala annafiyah lil jins ok la về lộ cho nó nah, amala ta liên lại annafiyah lil jins này bao này la allati li nafyan jins lati yuradu biha nafya jami'an jins ala sabilit tansis ok jins rajul jil nih hakik jin tarif jinsi ini jinsun ini jinsun ini amrun kulliyun yantarij yantarij tahtahu ah, al-kathirun ah, al-kathirun al-muttafiqun fil haqiqah nih amrun kulli karena yantarij tak melanyunan nan công si sifat không nhiều yêu kiểu ô ta hơn cho lại rojul này rojulon này jin son này ta ta hồn này hay ahmad hay cả sulaiman hay cả khalid hay cả abu bakr này hai về là cai gộp như thằng pi ok còn hình ý con lại bảo amma la allati la nafyan jin fahiya fahiya allati yuradu biha bila cái này nè, nó nafya jami'an jin ala sabilit tansih. Hakik mana tansih? Ala sabilit tansih ni ala sabilit taksih. Taksih. Mana taksih itu pih lekai mah ya, Habib jelek la rajula hatirun. Nafi Ahmad Sulaiman Khalid Abu Bakar ila ma la nihayah lalahu. Tapi lekai hatun ya ne bangge mah oni. <laughs> La rajula nana. Nah, den mah? tarikhnya Oke, syaratnya surut surut amalihi atau surut amaliha. Nih. Surut amalila allati lillah jins. Syarat serat syaratnya nih. Ya nah. Wa ta'mal la ni nih wa ta'malu la ni wa ta'mal amala inna fatan siba al isim wa tarfa al khabar bisati ayyakuna ismuha wa khabaruha nakirotain nakirotain toka ka, wa ayyakun ke wa ayyakun ismuha muttasilan oke okay, wa ayyakun ismuha muttasilan biha nana ikan ya dua syarat nih bang ya syaratnya nah Gay la la ni ni nyo nyo amal ke uh, ke tansib isim ha ta'mal amal inna inna ni amalnya ke eh, tansibul isim tarfa kabar ah inna inna zaitan à, qaimun in cái nó cái in nào nè in mình á in amal in amal inna mình hả inna hả vậy yeah, inna zaitan qaimun ah. nhớ amal inna dấu cái la cái la nhớ amal inna cái gì là chỉ la la zaitan chứ có la này nhục dấu nàng cái đó mình là ilaha mới là bố là ilaha nàng cái đó bố cái Ya, ah la rojula qaimun jumnya amal yoke enna ni. nasab isim rofo kabar. bini ya kong jila. wa ta'mal amal inna fatansib al isim wa tarfa al khabar bisati ayyakun ismuhu ismuha na wa khabaruha nakiratain rajul nakirah qaimun nakirah jadi cek la ar rajul jin kentong tua tua nakirah isim nyu nakirah khabar nu nakirah Oh, pernah syarat di tua ayakun ismuha muttasilan biha. Biha nak bila nan. Nih, isim ni kan ya bukannya muttasilan ya gamelan mubasarah bang ya. Habis isim ni nya metok pini jeung oh la qaimun rajul jeung oni. Ayakun ismuha ni muttasilan biha. Gamelan ni tetap melan bang ya. Tetap melan bang ya. Okey. Selah. Selah. Aqsamu oksam, ismiha wa ahkamuhu. menanyu yukit bagian-bagian atau menjenis jenis isim lá dan hukum hukum hukum isim nên nè bó hà hằng hù nè làm ismiha nó là với nè hà wa ahkamuhu ahkam isim nên nè nè chừng hà maksudnya là rồi chuột nằm bằng là hù isim Taib. Fa in ismuha mudhafan au musabbahan bil mudhaf fahuwa mu'rab mansub nahwu la sahiba ilmin mamkutun, wala talian jabalan hadirun. Deng jahla fa in kana ismuha. Ismuha nalai? Ismuha isim ke? Isim la mudhafan au musabbahal bin mutawf. au musabbahan bil mudaf fa huwa mu'rab mansub nahwu nibati tab fa in kana ismuha ismula mudafan au musabbahan bil mudaf fa huwa mu'rab mansub nahwu la sahiba ilmin mamqutun wa la tali'an jabalan hatirun hakimana mudaf bin ini hukin mudaf không thể được học cư nữa không mutah ke la kita abu zaitin no na mutah ini ni kong terak này hai habi ni mutah la kita abu zaitin đang ờ, ha takin ni kena hakik maksud bini ayakun ismaha mutawafan ni tuan hakik musabbahal bin mudaf ni ha ingat misalnya eh utah mudaf mudaf mudaf eh tali'u ni ni mudaf tali'u jabalin ni tali'u jabalin ni mudaf eh mudaf ilai nan i iya mudaf hakik i iya musabbah bi mudaf atau syabih bil mudaf nan ya la, la talian jabalan Dengar tuh talibu ilmin ni mudaf mudaf ilai ni mudaf nih syabih bi mudaf nan taqi taliban ha talibun ha talibun mikini talion mlo talion jabalan talibun talib talibun enman habilib nibatan win ni ya, ya amal fi'il ya kaidahnya nan ya wallahu mutimmu nurihi ni bos ayat Quran le wallahu mutimmu nurihi ni nurihi ni habil baik mu tanwino nurihi qiraah kepa wallahu mutimmun bai baga bini nurahu ya tena habila mutimmun ini amal amal amal kini fi'il ya nih dấu cả ông này to li ôn chả bà lành hay phía lên phải to li ú chả bà lên thế nè chừng ní có một số tỷ lệ mutaf ní mutafun ilai ní nah uh, eh, shabih bil mutaf hum <laughs> فإن كان اسمها اسم لا مضافا أو مشبها بالمضاف فهو مؤرب منصوب نحو لا صاحب علم okay ini misal untuk ini misal untuk mudhaf ya nih la sahiba ilmin mamqutun mamqutun ni mautu mautubun alaihi maknanya gan kong hu ilmu nan thì hữu giáp gan cần nòn o oh, maknanya giờ là i'rab la yêu cái la nafiyah dan jins sahiba isim la منسوب منسوب نه منسوب هو كان مبني يو كان البنان لا صاحبان اسم لا منسوب وهو مضاف علم مضاف إليه ممقوت خبر لا تنه تنه كله تنه أنا قاعد تبلو تنه قاعد لا أو هو هو ها هو حبا نعم تنه أنا مثال تيسا لا صاحبان này la so hi bớ hội gần phọc phọc với elmen mam cu tun asa cái ờ, asa cái cái nào là to li ăn chà bà lăn là to li ăn chà bà lăn hà tirun ừ. đây là erop <coughs> la nó chỉ là nafiyah lên trình này cho nên isim la اسم لا منسوب آه وهو مضاف علمني مضاف إليه ممقوتني خبر لا آه صلاحنا ني لا نافية لنجن طالي طالي أن كي لا طالي أنها لا طالي أن إرد كي ها يا يا لا طالي أن شو شو يا تا là la, la talian vậy á. À. Chữ la talian isim là. Này, la talian ấy, isim là cho nên nhé, la nafsi là chữ la talian ấy, à talian ấy, isim là. Chừng uh, ờ, jabalan ấy, maf'ul bihi. Rồi nó hati này, khabar là. Rồi nia misal cái này, misal mutah nia. Jadi misal al-mutaf. Jadi misal ke المسبه بالمضاف la talian kayo jele ini nilai kini nilai mansub nih à. có liệt liệt lao liệt lao làm ha sĩ anh ai ra mọi người liệt lao to li ăn ismuha mọi người mọi người là khata ăn ismaha mansub wa alaman nasbihi an fatha zahira ala akhirih wa tali'un ismu fa'il ya'mal amal fa'il ya ya jabalan maf'ul bihi plus nào hatirun khabar la, bây giờ mình sụp cái mập ni ở hai bên lên mập ni thì hữu ép phải tan viên chừng ô nè thì cho lên mập ni thì phải tan viên chừng ô chừng ni misal ông to misal một tao ni misal một tao phải lấy cái này ha một sập bát bên một tao ni ni misal al một tao ni sao hết bên một tao ni một tao phải là ni sabih bin mudaf. Hasil kayak pautat kerkan ini nih kerkan mana? Hakik ia musabbah bin mudaf. Wal musabbah bin mudaf huwa ma ittasala bihi syai'un min tamam ma'nahu. Ia le musabbah bin mudaf nah ke ke kong gam nhau untuk ba sempurna maknanya. Pi ini ni kan ini ya la ti lại la to li an berarti to đứng. Thập bằng ô này. Ya ha ti rak ya jabalan ka meng thập bằng. Ni con lệ ma esto salapi say on menta ma ma na hồn ni yêu sắp bạc một tờ cái này tiếng đấy vậy là ha hồn ni thao băng là to lại ăn của đừng bữa thao băng à chính hà thì rồi đó là nằm loay nè nằm yêu mẫu rạp nè pin ăn cái này pin này tụi lên bắt lực lên tụi là khăn khăn con con pin này mình su mập ní nè ô pin này chỉ phải la so hi ba pin này chỉ phải la to lại ăn pin này đi mình sụp cái do lại mình sao mù tao mù sắp bạc mình tao này mình sụp như nyumo rob này. Wa in na ismuha, ismuha na ismu ke ismula nan mufradan bakit? Puniya ala ma yun sabbihi law kana mu'raban. Ni pini ni tanwin jing on. Puniya ke tanwin na wa in na ismuha mufradan puniya bila tanwin. Bila tan puniya ni puniya Chạy xe lại bila tanwin. Chạy tanwin jing on này lịch chạy là la tao để ăn yếm cani chỉ ngon này wa in kana ismuha mufratan buniya ala ma yunsabbihi lau kana mu'raban ibarat tang tang tang tang hau cái bài kìa hay pilih isim lam kan ini mufrad mufrad ini ini hukan haki mufrad ini ini malaysia haki ha kan oh mufrad bini ini maksud ke hasil kayak <laughs> itu bagainya mufrad bini ini kan mufrad ya bangin mufrad bini mufrad lagi hah <laughs> itu itu bahagia bahagia ya hmm boleh fa'inkana boleh wana ini bil mufrad huna fi bab nita ma laisa mutawafan wala sabihan bil mutaf ini nih mà sao ma laysa mutaf wala sabihan bil mutaf mufrad ini nó cái là hasa ona cái là rajulun mà ma lay ma laysa cái ma laysa mutaf wala sabil mutaf chừng rajul có gì mufrad rajulan có gì mufrad rijalun có gì mufrad muslimun có gì mufrad musliman có gì mufrad muslimun có gì mufrad muslimat có gì mufrad ini nih kayak mutaf không sabih pun mutaf juga gì mufrad nha nah จึงมุฟรอดนี่ลูบาบนะเปกางตัวละมือบาบลำนาหูนี่เกลเกลบาบมานานี่ชงเขาในว่าอิดาการอิสมาฮามุฟรอดันนี่ปูนิยะอัลามายุนซับบิฮิเลากามุกรบันยะละยะละยะมุฟอิสมยุนมุฟรอดจึงปีนายะปีนายะเพราะที่มายะกามุกรอบนี่ปีนายะเพราะที่ปูนปีนายะนั่นกิ๊โอ้แต่ฮะละเอ่อมุสลิมินรอไอตุมุสลิมิน Arab le pub ini Ra'aitu muslimin muslimin maf'un bihi mansub wa alamat nasbihi okay. ya ya ke dạ, dạ chừng giá lại là ta mơ là muslimin ô đó là muslimin chừng Arab cho cậu muslimin ism lá mabni alal ya dạ. cái do như mũ rộp nó ya gầy chừng mabni có alal ya gầy alal ya ni ya ba anh alal fatha لأنه جمع مذكر سالم نني بيني يكون mana tạp lại wa in kana ismuha mufratan puriya ala ma yunsab bihi sự cái cái sau đó ya cái này từ thập bằng đơn này là cái nào giờ lại mẫu rạp nhau hồng giá mập ni có hồng giá cái mẫu rạp nhau hồng bị hồng phát ha ô tê họ rai tu ra chủ chủ ra chủ lăn ô tê họ ataupun raaitu ar-rajula habire la mai có mansub à, mabni ala fathah ini nih la rajula guys Pini ya e kan kong la kan la wa ingkana ismaha mufradan buniya ala ma yunsabihi law kana mu'rafan. Kan akan sarah komen. Wa na'ni bil mufrad huna wa fi babin nida mufrad mana yo kau. Ma laysa mutawafan wa la sabi bil mutawaf. Kong ni ni. Kong thì gạm cái này nè. Ma laysa mutawaf. Hang cái này nè. Ta li jabalin ni mutawaf ini sabi bil mutawaf to liun jabalan ni sabi bil mutawaf ini maksudnya nah ستة ستة بيه باب ممكن هو كسيغا ما ليس مضافا ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا سبيها بالمضاف وإن كان مسنن أو مجموعا اوكي walaupun muslimun ke deh muslimain ke deh ia mufrad kaum fa in kana mufratan fa in kana kana kina boh isim kana ke ha kemgam kanina fa in kana ismuha ya loh ya loh ini fa in kana ismuha ismulana nah nah ismuhana fa in kana ismlana ismuhana Engkana is fa engkana ismula nih nih saya ini nah taklik ini nah fa engkana ismula mufratan au jam ataksirin nih puriya alal fat pini kong nyesarah pikani uh, pikani nang tuh pikani kong nyesarah lagi nang uh, puriya ala majun sapi laukamu laukana mukraban ini sarah bangsa bangsa ini fa engkana ismlanan mufratan au jam antaksid au jam ataksid بني على الفتح نحو لا رجل هادر نيك بني على الفتح تمام بني على fat chừng Arab lại la na nafia lên chính la nafia lên chính rajula ism la mabni al fat fi mahalli ra fi mahalli nas مبني على الفتح في محل نص هاي مبني على الفتح ني في محل نص ها تيرن بوكي رجلا يلا نيومو راب رأيت الرجلا منصوب هم هم فتحة ها بين مبني كم فتحة كي كل لايم كان ني بنيا على ما يورب به نا وان بي كان لي بنيا على بنيا على ما ينسب به لو كان مؤربا ني ما شرح بangsa bangsa ini Oke, fa in kana ism fa in kana mufradan au jama'a taksib buniya al-fath. Nah wala rajulaha tirun. Coba ya ini. Arabin kenal isim la mabni ala al-fath fi mahalli nas Arab tu nan ka kan nop nyu kayonya te tong sit gương ha thầy mun ni ka nan nan kan Arabin ni la o ka la la rajula Arab la à, rajula isim la kenop nop o je la sebab nyetek tong ha thầy mun ni ka nyetek tong ha thầy mun ni nan Arab nyu kan nop la la rajula ni rajula isim la mabni ala al-fath fi mahalli nas ron ha ti ron khabot la na sanang man ni ni ka ni ni ya kong pana kong ti lam ka ni la puniya alama yun sabbihi law kana mu'raban ni la rijala hatirun rijala la nafiyah rijala la nafiyah rijala nafiyah lin jinha na ah rijala isim la mabni ala al fath fi mahalli nas hatirun khabar la era penat penayanan nih wa in kana kana kika wa in kana musannan au jam'a muzakkarin saliman punya alat ya jala ya. isim lanan eh, jemok eh, jemok ke atau jemok muzakkar salim punya alat ya, ya. kejala nyu habila nyu mansub ke mansub alat ya raitu an muslimin Nih, la rojulai ini fitter, Jeng la nafiyah rojulai rajulaini isim la mabni alal ya niyabah an Phật Ha hay ha phim fi mahalli nas ya ya hmm. hay niyabah cái đó ya niyabah cái niyabah cái là fi mahalli nas rồi fi tani chợt và matrud muta'alliqan bi bi mahzu khabar wala qa'imin fi suq la nafiyah lil jin qa'imini okay uh, isim la mabni alal ya niyabah an fathah rồi mahalli nas rồi phi suk ni eh, jar wa majrur muta'alliqan bi mahzuf khabar chừng pi ni con như bỏ ra hai bangsa sa hai bằng sa cái này là punya alama yunsabihi lau kana mu'rabanan lo nào wa in kana jam'a muannasin saliman punya alal kas nahwa la muslimati hatirat wa qad yubna alal fat kelaba engka na jahla isim lang kaninan jamak muannas salim buniya al kasri bini ta'liq le buniya al kasri ni bani niya apa an fathahan samkan lo bini na <laughs> bini ta'liq bini samkan nahwu muslimati bila tanwin ha tun bila tanwin ha hula muslimatin jeung hmm, oh bila tanwin ha Okay. bila tanwin alal kas bila tanwin ha oke kan nih eh, uh, bunya alal kas niyabah anan kasrah ini saya bin ini niyabah ya, ya, anan fathah ya ya dia anan fathah ya ya nah belah nah bila tanwin ini samkan khan nih bila tanwin tanwin juga jeng telah la muslimati muslimatin chứ la muslimati okay. حاضرات مسلماتين اسم لا مبني على الكسر نيابة نيابة عن فتحة في محل نص بنا حاضرات خبر لا وقد جبنا جبنا ني في ابنا مجهول بنا اب نيو كي وقد جبنا جمع معنى سالم ني وقد جبنا جبنا كي جمع معنى سالم على الفتح chừng thì phải là muslima ti cả thì phải là muslima ta cả hậu nếu và cắt giúp na này và cắt giúp na ờ, al al fathi thế nè ok bây giờ chừng mong sum làm gì giờ tỏ ta đấy tỏ ta từ here sắp tập sắp tập gừng gạo như tỏ ta là này <laughs> chừng a cam là giờ ta cắt rập đi ta thì việc tới thế này nè ta ណាជាងទៅទៅទំនេរប៉ះតតណាថបតតារឿងយុទ្ធណាទៅពីយកសរោះតាឡនេះនេះជាងទៅទៅទំនេរសុផានកល្លាហុមវបិហាំតិកអស្ហឌុលឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអនអស្តាហ្វិរុកវតូប៊ូអ៊ីឡៃ